Vâng, xin kính chào tất cả anh em Vâng, xin chào tất cả mọi người đã một lần nữa quay trở lại với kênh soi cầu bắt đầu của chúng trong buổi tối ngày hôm nay Và lời nói đầu tiên, thay mặt đồng ngũ làm kênh cho mình gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới tất cả anh em Chúc cho tất cả mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc, đầm ấm và an yên bên gia đình và người thân anh em nhé Và trong bàn hình nhỏ của tất cả anh em đây là cái bảng trả thưởng thứ hai ngày 18 tháng 1 năm 2021 Giải đặc biệt có dạng số 92549 Tâm càng năm ngày hôm nay biệt về cho tất cả anh em này tổng đó là tổng bài nó nằm trong cái bộ đề sắt kép 414 của chúng ta ngày hôm nay anh em nhá con bạch thủ đề 419 đã nổ cho tất cả anh em ngày hôm nay và điểm qua từ đầu 0 cho tới đầu 9 ngày hôm nay thì rực rỡ hoàn toàn cho tất cả anh em không bị gãy khúc gãy đầu nào hết anh em nhá và những lô tô thể hiện cho tất cả anh em ngày hôm nay hai nháy lô tô đó là con lô tô gì ngày hôm nay 38 xuất hiện cho tất cả anh em phải không ạ 38 đấy BP đó là con 49 ở cái đầu đầu 4 cho tất cả anh em hai nháy lô tô và không như cái gì dự kiến của chúng tôi đã bắt cầu độc thủ lô cho tất cả anh em ngày hôm nay đó là con lô tô 02 này đấy ngày hôm qua chúng tôi có nói chuyện với lại đó là một người và ngày hôm nay chúng tôi đã chốt không chốt cho anh nha ngày hôm qua thì tôi đã chốt cho anh đó là con 02 và 77 xiên 2 vào ngày hôm nay. Và ở phút giây cuối cùng của cái ngày hôm nay, tôi đã đưa ra một cái quyết định đã quyết định bắt cho anh em duy nhất một con đó là con độc thủ 02 và không bắt cho anh em song thủ 0277. Đấy, và chúng ta cùng nhau kiểm định lại đó là cái video ngày hôm qua tôi đã chốt số cho tất cả anh em. Thì video ngày hôm qua tôi đã chốt cho tất cả anh em không chiến thắng được rồi anh em nha không chiến thắng được rồi anh em ạ con độc thủ 54 và song thủ lô 3773 ngày hôm nay chúng ta không chiến thắng được anh em nhá ngày hôm nay chúng ta trắng bạc chính thức đó là trắng bạc được cho tất cả anh em và ngày hôm nay cảm ơn những lượt xem của tất cả anh em và anh em theo dõi kênh hãy để lại những cái lượt like những lượt đăng ký để đó là ủng hộ đội ngũ so cầu cộng đồng anh em nhá anh em chỉ chạm tay nhẹ một cái thôi là chúng tôi đã phấn khởi lắm rồi đấy và ngày hôm nay tôi sẽ test qua ở cái diễn đàn đó là diễn đàn công khai cầu kín cho tất cả anh em này. Diễn đàn cầu kín ở cái phút giây cuối cùng tôi đã quyết định. Đấy, ngày hôm qua thì nói thật, thắng thì nói thắng, thua thì nói thua. Đã sau đó là 4 ngày ăn thông rực rỡ hai nháy lô tô thì bạn này ngày hôm qua mới vào ngày đầu tiên này. Đấy. Thì đã chốt cho anh em đó là con 8998 anh em nha. Chốt cho anh đó là 98819 thì ngày hôm qua đó là biệt về cho tất cả anh em xin lỗi anh em đó là ngày hôm qua này chốt cho anh em đó là con số 89 thì biệt về đó là 8 918 anh em nhá 918 đấy ngày hôm qua bạn này cũng vào đó là đập mạnh tay luôn đấy và đã đó là toàn theo cái cầu chúng tôi bắt cho rất nhiều anh em đã ăn 4 ngày thông và bạn này vào và cuối cùng bạn đã đó là gãy cầu anh em nhá quá buồn và hôm qua em thua hôm nay có gửi số cho em gự lại không anh đấy nha và mình đã ở phút giây cuối cùng đó là 16 giờ 47 phút anh em nhé 16 giờ 47 phút chốt cho bạn đó là độc thủ duy nhất còn không hai đi em duy nhất một con em nhé đấy và bạn có nói là hôm nay có chắc không anh đấy không ra là em không có tết đấy thật sự đồng tiền xương máu của tất cả anh em thì mình cũng phải suy nghĩ Đấy, suy nghĩ anh em nha và cuối cùng mình đã nói với bạn rằng cái tỷ lệ nổ con 02 là 99% anh em nha 99% đấy cảm ơn này đấy và cuối cùng nổ thì bạn đã nhắn tin cho mình này vừa mới đọc xong này mai em gửi lộc uống nước đấy hôm qua thua nhiều hôm nay em vào có 30 điểm thôi không biết là bạn nói mình cũng chẳng biết bạn vào bao nhiêu điểm cả chỉ biết anh em đó là thắng là mình ok lắm rồi anh em nhá còn bạn này này bạn hỏi làm gì ngày hôm qua đấy, và chúng tôi có tham khảo này thì bạn ngày hôm nay thật sự mình không chốt cho bạn đấy nhá ngày hôm qua có nói với bạn đấy là 0277 xiên 2 đấy, ngày mai bạn nên chơi xiên đi đấy và đó là bạn đó là vào này con lô 02 nuôi 3 ngày đấy bạn có nói con 02 và mình có câu 02 cho bạn câu 02 đang tốt một đấy ngày mai em đấy nhận em anh chỉ có điên con không không hôm nay đấy anh em nhá gì đây bạn anh nhắn tin cho mình này có cầu kệ lô anh ạ à. đấy vâng thôi anh bật đi nha đấy ngày hôm qua là xiên cho bạn đó là con xiên này con xiên đây ngày hôm qua đây mai anh vẫn kết 02 và 77 đấy hi hi anh em trùng máu đấy bạn này thật sự trùng máu với chúng tôi anh em ạ rất là trùng máu với đồng hồ soi cầu bất đồng và ngày hôm nay thì bạn gửi này bạn đang nhắn tin cho chúng tôi này đấy rõ ràng cho anh em nhá không phải nói điều anh em nhá nay em được không anh này em được 200 điểm đấy con không hai anh ạ à. ngày mai 1881 đấy bạn này nói ngày mai 1881 anh em ạ đấy bạn này thật sự chúng tôi nói chuyện với nhau thì thật sự tìm kiếm những cái đường cầu hay cho bạn đấy, bạn vào như thế nào thì chúng tôi đó là tư vấn đấy mai em gửi lồng uống nước này hôm qua thua nhiều hôm nay vào 30 điểm rồi này bạn tiếp theo tiếp theo đó là bạn mít này nay em đánh ít này, này hôm nay vào lô 02 đi em đấy nay em đánh ít hôm nào gửi lục anh thể nhé đấy bạn này có nhắn tin cho mình còn rất rất nhiều người đấy bạn này nha hôm qua chốt cho bạn đó là 8906 này mạnh tay lấy tiền chủ lô anh em nhé này độc thủ lô 02 nhé bạn này like này, ok này, chưa thấy nhắn tin trả lời này. Đấy. Tất cả anh em đều là độc thủ lô 02 anh em nhá. Tất cả đều là độc thủ lô 02. Đấy. Chúng tôi có sao chúng tôi nói vậy, không nói điêu, không nói láo, không bố tét cho tất cả anh em. Và để chứng minh cái đường cầu chúng tôi nói là sự thật. Ngày hôm nay bắt cho anh em cái đường cầu độc thủ duy nhất một con số đó là con 02. Thì nó chạy cho anh em là kết quả này. Anh em hãy theo dõi này ở ừ, đó là ngày 15 phải không tất cả anh em đương câu ở ngày 15 ngày 15 tháng 1 năm 2021 thì tôi sẽ lấy cho anh em đây là ở cái giải ba anh em nhé giải ba để chúng ta đi tới con độc thủ lô 02 đúng chưa ạ ở cái giải ba này thì lấy cho anh em đó là chấm một con số 6 cho tất cả anh em đúng chưa ạ tiếp tục kết nối cho anh em chỉ đó là cái giải ba mà thôi lấy cho anh em đó là con số 8 đúng chưa ạ ghép lại để tìm ra đó là con độc thủ ngày hôm nay phải không ạ? 6 ghép 8 này nổ về lô tô 68 tưng bừng giật lửa cho tất cả anh em theo cái cầu bạc nhớ đấy đường cầu bắt cầu đề bạc nhớ cho anh em bạch thủ duy nhất đường cầu bạch thủ anh em nhá 6 ghép 6 này đấy ghép phải không tất cả anh em 6 ghép 6 nổ về cho tất cả anh em ngày sau con lô tô đó là con lô tô 66 kép phải không ạ à? 66 kép đã biệt về cho tất cả anh em độc phủ 66 có luôn ạ. À. Đúng chưa ạ? Tiếp theo đó là 9 ghép 7 này. Đúng cho tất cả anh em. 9 ghép 7 câu bạc nhớ cho tất cả anh em 97 đã nổ phải không ạ? Và tiếp tục nó biệt về cho tất cả anh em đó là còn lô tô 917 phải không ạ? 917 theo cái cầu đề bạc nhớ cho tất cả anh em này. Lô tô 02 ngày hôm nay phải không ạ? Lô tô 02 đấy không ghép hai nổ về cho tất cả anh em đó là lô tô 02 đấy chuẩn cho tất cả anh em đường cầu chúng tôi đưa lên cho tất cả anh em đều là có cầu kèo và cầu kèo là có thật 100 phần ngàn anh em nhá chứ không phải là 100 phần trăm nữa và tôi sẽ tiếp tục để đi tìm cho anh em một con độc thủ lô vào ngày mai con độc thủ lô này tôi sẽ tìm kiếm cho tất cả anh em chỉ một con bạch thủ duy nhất vào ngày mai anh em nhá duy nhất vào ngày mai đấy và đường cầu này tôi sẽ đi cho anh em đó là một cái đường cầu cực kỳ đẹp vào ngày mai để cho tất cả anh em tuyển chọn nếu anh em cảm thấy trùng cầu hợp máu thì anh em vào tiền không trùng cầu hợp máu thì anh em dừng lại cái mức tham khảo mà thôi anh em nhá đường cầu chạy cho tất cả anh em ở cái tay thứ 15 ngày 15 tháng 1 này không tất cả anh em tôi sẽ lấy cho anh em đó là ở cái giải nhì ở cái giải nhì này lấy cho anh em đó là chấm 1 cho tất chấm 2 cho tất cả anh em đó là đầu vào con số 4 ở hàng vạn cho tất cả anh em này tiếp theo đó là kết nối lại ở cái giải 5 giải 5.6 cho tất cả anh em giải 5.6 lấy cho anh em đó là con số 9 đấy câu keo là có thật 100% anh em nhá câu keo là có thật và tỷ lệ nó ăn cho chúng ta hay không đó là cái điều quan trọng của tất cả anh em những người đó là chơi lô chơi đề chúng ta xác định chơi là phải có thắng có thua và đó là không để lỗ được đúng không ạ tỷ lệ thắng của chúng ta 4 ngày thì chật một ngày hoặc là 3 ngày chật một ngày đấy chứ không phải là ngày này chật hai ngày xuống một ngày thì chúng ta chả chơi làm cái gì phải không tất cả anh em đấy bốn ghép chín thì nổ về cho tất cả anh em lô tô bốn mười chín độc thủ duy nhất đấy soi cầu bạch thủ cho tất cả anh em đúng chưa ạ tiếp theo một ghép sáu một ghép sáu nổ về bạc nhớ cho tất cả anh em đúng chưa tất cả anh em một ghép sáu nổ về tiếp theo bạc nhớ đã biệt về cho tất cả anh em này con 16 phải không tất cả anh em đấy tiếp theo 7 ghép 7 7 ghép 7 cái đường cầu kép ngày hôm nay đã tôi đã bắt ngày hôm qua 02 và 77 đấy đường cầu chạy cực kỳ tuyệt vời cho tất cả anh em ngày hôm nay và 7 ghép 7 thì nó nổ về cho anh em con kép 77 đã có mặt cho tất cả anh em ngày hôm nay BP luôn đó là con loto tô 02 phải không tất cả anh em đấy đường câu có thật 100 phần ngàn không phải đó là bạ đầu bắt đấy phải không ạ đấy và tiếp theo 8 ghép 9 nổ về đó là con độc thủ duy nhất con 89 cho tất cả anh em tham khảo khi cái đường cầu bạc nhớ ngày hôm qua nó đã BP cho chúng ta đó là con 918 phải không ạ 918 đấy bạc nhớ bắt cho tất cả anh em ngày mai xuống cầu kết máu thì anh em đó là vào tiền còn 89 độc thủ lô anh em nhá 89 độc thủ lô Đấy Và tôi sẽ bắt độc thủ cho tất cả anh em luôn 89 này Dạ Đấy Anh em ngày mai cảm thấy anh em đó là chung cầu hợp máu thì anh em vào tiền anh em nhá Và những anh em đó là xa bờ loại số rồi Năm hết Tết đến đã đến nơi rồi anh em nhá anh em hãy liên hệ sẵn phẳng với đội ngũ soi cầu bắt đầu 0908 182 216 Chúng tôi chịu trách nhiệm đưa tất cả anh em đó là ở một hòn đảo xa xôi, cập bờ cập bến an toàn và một cái bến, bến đỗ đó là gọi an toàn nhất anh em nhé. Chúng tôi chốt phí sau cho tất cả anh em đang gặp khó khăn và những anh em đó là chơi đẹp sang phẳng thì anh em hãy vào Zalo, không sang phẳng thì anh em tốt nhất đừng nên vào. Vì chúng ta đã nói rồi, tất cả những người chơi như thế nào thì gặp quả như thế đấy thôi đúng không ạ? chơi như thế nào thì nó sẽ trả lại như những gì anh em đã làm đúng cho tất cả anh em những anh em đó là chơi sản phẩm thì anh em sẽ đó là có một cái kết ấm nồng êm đềm hạnh phúc phải không ạ và anh em lưu ý một cái điều rằng này tiền bạc là của tất cả anh em phải không ạ chứ không phải nó là của chúng tôi và chúng tôi cũng chả mất mát gì phải không tất cả anh em nhưng đối với đúng soi cầu bắt đầu chốt số cho tất cả anh em đều phải có đó là cái tâm đồng tiền xương máu của tất cả anh em đúng chưa không phải đó là bạn đầu kêu anh em đó là tất tay đến đấy và đã xác định lấy lại cho tất cả anh em thì mình nói được mình phải làm được không phải đó là bạn đâu được chốt đấy đưa cho anh em những con số không có cầu kèo và không dựa vào một cái gì hết kêu anh em đó là farm vào những con số tất tay vào những con số để rồi đó là năm hết Tết đến anh em bánh trưng anh em cũng không có cành hoa cành đào anh em cũng chả có thì cái đó đội ngũ soi cầu bắt đầu chúng tôi không thể làm được anh em nhá nhưng anh em kết bạn với đội ngũ soi cầu bắt đầu đó là những người bạn tốt và chúng ta đó là có đó là hẹn gặp gỡ một cuộc gặp để chúng ta đó là giao lưu học hỏi anh em nhá tất cả anh em kết nối lại để chúng ta trở thành những cái người bạn tốt và những người bạn tốt đó chúng ta còn có thể gặp gỡ nhau được anh em nhá cái đó chúng ta không phải đó là vào zalo để chúng ta đó là chửi bới nhau giúp nhau lấy lại những gì đã mất và chia sẻ những cái đường cầu thậm chí anh em có thể chia sẻ và chúng tôi sẽ đáp lại cho anh em bằng những câu trả lời đó là tâm đắc nhất được chưa ạ rồi thì chúng ta cùng nhau test qua một cái đường cầu song thủ cực kỳ rực rỡ cho tất cả anh em vào ngày mai luôn test qua cho anh em cặp song thủ luôn anh em nhé thì liệu rằng ngày mai đường cầu song thủ này anh em nào có kết với đội ngũ soi cầu bắt đầu không thì anh em hãy chờ đợi một tí xíu Đấy, chúng tôi sẽ kiểm chứng cho tất cả anh em một cái đường cầu Chưa? đường cầu này chạy cho anh em thuộc tương đối là dài rồi tương đối là rất chỉ là dài cho anh em nhá thì anh em hãy lưu ý nếu anh em cảm thấy trùng cầu hợp máu thì anh em vào tiền không trùng cầu hợp máu thì anh em dừng lại mức tham khảo cho mình được chưa lấy cho anh em ở cái ngày 15 luôn ở cái ngày 15 luôn anh em nhá thì đường cầu này đối với tôi ngày mai cũng rất là tâm đắc rất tâm đắc đấy thứ sáu ngày 15 tháng 1 thì tôi sẽ lấy cho anh em ở cái giải đặc biệt này con số 8 đầu vào con số 8 ghép lại cho anh em một cái giải 3 gửi giải 3.3 cho tất cả anh em giải 3.3 chấm 6 xin lỗi anh em giải 3.6 ghép lại cho anh em đó là con số 3 8 ghép 3 biệt về 3883 xong thủ cho tất cả anh em đúng chưa 3883 nổ cho chúng ta đó là lô tô 38 phải không ạ 38 đã biệt lại cho tất cả anh em tiếp theo đó là hai ghép 0 này hai ghép 0 thì nổ về cho anh em đó là 0220 phải không ạ 0220 nổ luôn cho tất cả anh em lô tô 02 Đấy, lô tô 02 anh em nhá 5 ghép 2 thì nổ về cho tất cả anh em ngày sau lô tô 25 52 Đấy. và ngày hôm nay nó bệt về lô tô 25 cho tất cả anh em đúng chưa tiếp tục đó là bắt cho ngày mai hai ghép 3 anh em ạ à. cầu bạc nhớ cho tất cả anh em cặp song thủ 2332 tỷ lệ nổ ngày mai cực kỳ cao cho tất cả anh em nào trùng máu cặp song thủ 2332 anh em nhé đấy anh em hãy nghe tôi nói những câu tôi nói đó là sự thật và câu keo là có thật 100 phần ngàn bắt cho anh em cặp song thủ 23 32 để anh em đó chơi nhỏ nhẹ văn nghị ở trên video anh em nhé tôi không khuyến khích anh em chơi to quất lớn ở trên diễn đàn công khai và mong tất cả anh em hãy lắng nghe và thấu hiểu đừng lao vào khoang mạnh tay của anh em nhá tết năm hết tết đến rồi chúng ta chơi hãy cẩn thận ở những con lô con đề được chưa ạ và ngày hôm qua tôi bắt cho anh em đó là kép đề kép anh em ạ thì ngày hôm nay nó mới bệt về cho tất cả anh em đó là một sự đáng tiếc phải không tất cả anh em đấy câu keo là có thật 100 phần ngàn ngày mai bắt cho anh em chạm đề đó là chạm một chạm một và chạm hai cho tất cả anh em anh đồng anh quay lô chúng ta rất chỉ là đấy, quay đó là giải đặc biệt chúng ta bệt bê tổng không nằm liên tục đấy. và ngày hôm nay nó bệt tổng không đó là ngày hôm qua bệt tổng nó là tổng không bốn đúng chưa tổng đó là tổng nó bệt cho chúng ta đó là bộ đề bốn đúng chưa và ngày hôm nay bệt kép tất cả anh em bộ đề sát kép kép bóng cho tất cả chúng ta đấy và ngày mai chúc cho những anh em đó là sao bờ loạn số. Chúng ta tìm được những cái đường cầu hay, những cái đường cầu đẹp để chúng ta đánh lô đánh đề anh em nhé Và những anh em nào cần hỗ trợ cấp cứu 24 trên 7 để đón một cái Tết ấm no, hãy liên hệ ngay với đội ngũ soi cầu bắt đầu Số Zalo 0908 182 216 chốt phía sau cho tất cả anh em về bờ an toàn tuyệt đối. Anh em hãy nghỉ ngơi, hãy để chờ đó là 4 giờ 30. Đội ngũ chúng tôi sẽ đưa những con số chuẩn chỉ nhất tỷ lệ ăn cao nổ tung cái bảng trả thưởng và ngày mai chúng tôi cam kết một cái điều rằng sẽ đưa tất cả anh em cập bờ cập bến đến một cái bận bến độ an toàn nhất đấy Zalo cam kết nổ ngày mai Zalo cam kết nổ cho tất cả anh em nổ cho tất cả anh em anh em nhá anh em chưa đấy tự tin đó là cam kết nộp với tất cả anh em xa bờ loạn số năm hết tết đến chúc anh em đó là đánh lô thắng lô đánh đê thì nổ đê lấy lại những gì đã mất anh em nhá chào thân ái và gặp lại tất cả anh em vào khung giờ 6 giờ 35 phút vào ngày mai